À, chào các bác nhé shop uh, Tân Ánh xin chào toàn thể anh em hôm nay xin giới thiệu với lại ờ, anh em một cái mẫu đèn laser nhá một cái mẫu đèn đèn laser để cho hỗ trợ anh em đam mê chơi nhé đây là cái mẫu này gọi là mẫu đèn laser xanh giới thiệu với các bác đặt hàng này thì là cái bao bì nó là bao bì trong hộp nhựa như này nhưng mà có một số đặt hàng thì nó không đóng hộp nhựa này nữa mà đóng trong hộp giấy thì hộp giấy hộp nhựa thì nó không khác biệt nhau nhiều đâu các bác nhé nó vẫn là một thôi chẳng qua là cái bao bì đóng gói thôi thì đây giới thiệu với các bác nhé đây là cái bộ sản phẩm gồm những phụ kiện như này à, đây trong này thì nó có cái mút chống sốc để cho nó êm này bảo vệ đồ cho êm ái này và phụ kiện của nó thì sẽ đầy đủ hết đầu tiên là cái cục sạc pin cục sạc pin đây cục sạc này để sạc thêm cho pin nhá này là dùng pin pin là pin ngắn thế này các bác nhá à, ờ, các bác à, thao tác các bác kẹp vào đây dấu cộng ở bên này dấu trừ ở bên này thì các bác sẽ sạc được đấy. khi kẹp vào đây nó lên đèn xanh này nó lên tín hiệu nhận này các bác bật đầu lên và các bác cắm vào sạc thì cái đèn này nó sẽ thành màu đỏ nhá đây, đây là cái cách sạc cái cục sạc pin này và cách sạc pin à, và đây là cái hệ thống đèn nhá cái này ấy, gọi là cái con chuột gọi là đuôi chuột nhá một cái cây lục giác à, một cái thân đèn và hai cái à, hai cái bát để các bác bắt này Thế đây là hộp này hết nhá hộp này mút chống sóc này tôi để qua đây thì giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác à, cái cách bắt nhá cái cách bắt đây đây là toàn bộ cái phụ kiện đi theo của cái à, hộp đèn này nhá hộp đèn à, pin này đây. bây giờ các bác xoáy ra cái loại này là cái loại chỉnh được tâm các bác nhá, chỉnh được tâm các bác thả pin vào lưu ý các bác thả pin thì thả cái đường phẳng xuống dưới đường dấu trừ xuống dưới nhá đường dấu cộng quay lên trên thế nếu mà các bác ờ, để muốn nó sáng cố định ấy, muốn nó sáng cố định ấy, thì các bác xoáy cái này vào thì đây là công tắc này đây các bác nhìn lên được tưởng này Đấy. thì cái này nó là laser đèn xanh nhé đây nhìn đây đó đây cái này là laser, laser xanh đây, laser xanh laser xanh này thì có hỗ trợ cho các bác dùng ban ngày được nhé dùng cả ban ngày được luôn đây là các bác quay này đây đây là dùng cái công tắc này công tắc này sẽ bật tắt cố định nhé bật tắt cố định là một công tắc này thế còn trường hợp các bác mà muốn ờ, dùng ờ, đuôi chuột thò xuống dưới khi nào bấm mới sáng ấy thì các bác bỏ cái này ra bỏ cái đít này ra đấy các bác thả cái này vào nhé thả đuôi chuột này vào à, thả đuôi chuột này vào nhé đấy. thì các bác xoáy vào các bác lại xoáy vào nhé thì khi này là nó chìa xuống cái tay dưới của mình cái nào mình bóp thì nó mới sáng còn không bóp thì nó không sáng đây này đây các bác nhìn này cái nào bóp vào đây nó mới sáng đấy, bóp đây nó mới sáng nhé đấy thì đây là gọi là dùng bằng đuôi chuột nhé dùng bằng đuôi chuột thế còn hai cái này ấy, là hai cái mấu chỉnh tâm các bác khi các bác đắp vào các bác để cái cái bên này này sang bên tay phải thì nó cái này là phụ trách chỉnh như tâm nó sang trái hoặc sang phải nhé thế con xe này sẽ hỗ trợ cho các bác chỉnh tâm lên chỉnh tâm xuống các bác muốn chỉnh được các bác tháo nắp nhựa ra và phía trong này nó có cái ốc lục giác các bác có sẵn cho mình một cái cây lục năng đây các bác đưa vào đây các bác nghe đấy tay chặt này đấy là nó bạn chỉnh tâm nhá đấy, chỉnh tâm sang trái sang phải lên xuống đây là hai con ốc đấy là nó phụ trách cho việc chỉnh tâm thì bây giờ tôi hướng dẫn cho bác cái cách nắp cái này ấy, thì nó sẽ có hai cái cách nắp nhá cái cách nắp đầu tiên ấy là các bác sẽ lắp trực tiếp vào cái dây cái này mắt và đèn này cái cụm này là sẽ bắt vào đèn đây. đây các bác dùng cái nục năng để nới ra nới ra nhé, đây ví dụ như cái này úp xuống dây đây xuống dây đây các bác nới ra nới cho nó lỏng ra nhé đấy đây các bác đưa vào đây thì các bác cái này ví dụ như mà mình bắt trong dây này thì các bác xoay cái đèn này này cho cái này nằm bên tay phải cái này nằm đúng bên trên thì các bác siết chặt nó lại và các bác lưu ý nhá cái dây này ấy, nó là kẹp vào dây 20 cái này cây củi nào của các bác phải có sẵn dây 20 rồi nhá cho các bác siết cái này vào các bác siết này vào nhá rồi cái này cái dây này này là dây 20 đấy là dây lớn đấy cây củi nào của các bác phải có sẵn dây 20 các bác sẽ kẹp trực tiếp vào đây được luôn nhá kẹp trực tiếp vào đây được luôn thế còn trường hợp em ơi cầm anh cái chân kẹp nòng vào đây nhá à, trường hợp mà các bác à, có cái gọi là cái ống ngắm ống nhòm rồi ấy tôi ví dụ đây là cái thân ống ngắm ống nhòm này thì các bác sẽ bắt bằng cái cách này nó sẽ có theo cho mình một cái bát này đấy nhá. theo cho mình cái bát này thì các bác sẽ bắt vào đây đây là tôi làm ờ, thí dụ cho các bác xem thôi nhá thí dụ cho các bác xem đây ví dụ như này ví dụ đây là cái ống ngắm của các bác nhé thì các bác sẽ đưa nó vào đây Đó, đưa vào đây nhá đây ví dụ như đây là cái ờ, cái ống nhòm của bác đấy ống nhòm ống ngắm ấy đấy các bác đưa vào đây các bác siết lại thì cái này nó sẽ chìa sang bên cạnh nó sẽ chuyển sang bên cạnh như này thì tại cái điểm này tại cái điểm này đây chính là cái dây 20 này các bác này đây chính là cái dây 20 là các bác bắt cái này vào nhé đây. cái này chính là cái dây 20 đấy đây các bác có thể bắt như thế này thì nó nằm ở trên cái cái, cái ống ngắm của các bác còn các bác nằm bắt nằm dưới gầm như này thì nằm dưới gầm cái ống ngắm của các bác nhé Đây là tùy cho các bác uh, bắt như nào là tùy thế nhưng mà đấy là cái cách nắp như vậy nhé đấy nắp ờ, có hai cách như vậy Đây, các bác uh, nắp vào dây 20 như vậy thì tại điểm này điểm nó chưa sẵn dây 20 này này đây tôi siết vào luôn để có hỏng luôn đây đây ví dụ như đây là cái ống ngắm đây, đây là cái ống ngắm nhá đây là cái ống ngắm thì mình bắt cái tai sang tại điểm tai là sẽ có cái điểm dây 20 để các bác bắt và các bác sẽ dùng ờ, cái đuôi chuột ở dưới này các bác bóp hoặc là công tắc cố định ở trên này thì tùy do các bác thế các bác có thể bắt ở dưới này hoặc các bác bắt dưới gầm này là tùy các bác nhá thế còn một cách nữa à, các bác nào mà muốn kẹp vào cái cành ấy kẹp vào cái ống kẹp vào cành thẳng trực tiếp ấy đấy thì các bác sẽ phải uh, dùng mua thêm cái chân kẹp nhé cái chân kẹp như thế này mua thêm cái chân kẹp như thế này cái này gọi là chân ờ, kẹp vào cành bây giờ vào cành nhé chân kẹp cành này thì là phía trên thì các bác cũng bắt được uh, vừa được cái đèn vào văng lớn đây văng vừa đèn và phía dưới phía dưới thì sẽ kẹp thẳng vào cái cành của các bác nhé cái cành thì ờ, phi bao nhiêu là tùy thì đều kẹp được à, cái này gọi là các bác kẹp trực tiếp vào cành thì các bác phải dùng thêm cái chân này các bác nào có nhu cầu dùng thêm chân này thì sẽ phải mua thêm nhé phải mua thêm thế còn cái bộ này sẽ không có theo cái chân này đâu chân này là bán thêm đấy thế còn anh em ờ, quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với lại shop shop sẽ tư vấn báo giá cho các bác ờ, tại thời điểm các bác ờ, alo nhé à. đây các bác cũng nói nó rộng ra một chút rộng không đây dưới là cái canh thì các bác cũng để cho cái này nằm thẳng lên và các bác sẽ đáp lại đây là cái cách ờ, bắt trực tiếp vào cành nhé đây đây tôi ví dụ đây lại là cái cành tiếp chẳng hạn Đấy, cành khi bao nhiêu thì tùy nó ốp vào đây ốp vào đây ốc lên coi như là cái này là gắn trực tiếp vào cái ờ, đầu ngoài cành của các bác luôn nhé đây là tôi làm thí dụ cho các bác hình dung ra thôi hình dung ra các bác thấy các bác tưởng tượng ra thôi hình dung ra thôi chứ còn anh em chơi cái này thì rất là dành rồi dành hơn tôi rất nhiều đấy cái này là bắt trực tiếp vào vào cành này để các bác dùng đôi chuột bóp đây đây là cái ờ, toàn bộ những cái chi tiết hay những cái cách nắp cách dùng của cái cây đèn laser xanh nhá các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá rồi xin ờ, cảm ơn anh em mong nhận được sự ủng hộ của ờ, anh em dành cho uh, shop tân đánh loa bệ chim và phụ kiện các bác à, xem trên tivi thì vui lòng à, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh nhé thì cập nhật được nhiều cái video hướng dẫn cho các bác hơn nữa rồi xin chào hẹn gặp lại